Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là cái kênh uh, Tiếng Soi Kèo nhé Thì trước khi đến với cái video nhận định phân tích ngày hôm nay ấy Thì Tiếng có đôi lời muốn chia sẻ với anh em nha Thì hiện tại cái kênh Tiếng Soi Kèo này Đây hiện tại cái kênh Tiếng Soi Kèo Tiếng sẽ tạm dừng một tuần lễ đăng video Đó Tiếng sẽ không đăng video này một tuần lễ nữa Để cho nâng cấp cái kênh này lên Đó để cho những cái trải nghiệm mới hơn để cho anh em có thể uh, uh, vào cái kênh này xem những cái video nó chất lượng hơn ok chưa thì trong cái khoảng thời gian một tuần này tuy là tiến không đăng video lên tiến số kèo nhưng tiến vẫn sẽ lên đầy đủ video các trận đấu đó tiến sẽ lựa chọn những trận đấu mà nó hấp dẫn nhất để lên video cho anh em tham khảo tại cái kênh uh, ờ, tiếng bóng đá nha anh em đấy thì ok trong cái video lần này Tiến sẽ nhận định cũng như là phân tích cho anh em một cái trận đấu muộn tại vòng thứ 31 tại ngoại ngành nha anh em trận đấu giữa cái thằng Leeds United với Liverpool này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 còn ngay trong hiệp 1 thì Liverpool cũng sẽ chấp cái thằng Leeds United với mức chấp là 0.25, bỏ 1 ăn 0.86 nè. Đó và à, cái kèo tài xỉu ở ngay trong hiệp 1 là 1.25 nha anh em. À, còn cái kèo phạt góc ở cái trận đấu này đó chính là Liverpool sẽ chấp uh, Leeds với mức chấp là một hòa. Đó, bỏ 1 ăn 0.8 và bỏ uh, uh, 1 ăn 1.04 nếu như anh em nằm vào cái kèo Leeds được chấp góc và 9.5 đó chính là mã kèo tài xỉu góc trong cái trận đấu này. Đấy và cái uh, kèo chấp ngay trong hiệp 1 Kèo chấp góc đó chính là Liverpool Chấp 0.5 góc trước clip nha anh em Đó à, Và cái mức tài xỉu góc ở trong hiệp 1 đó chính là 4.5 à, Ngoài những cả mã, mã kèo góc cũng như mã kèo chấp à, Mã kèo tài xỉu thì còn có mã kèo thẻ phạt nữa anh em Đó thẻ phạt ở trận đấu này Đó chính là mã kèo à, tài xỉu 4.5 thẻ phạt cả trận nha anh em Thì hiện tại có rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi hiện tại thì tiếng không tiện để đưa những cái trang lên uh, kênh youtube nữa đó tại vì rất là dễ bị uh, youtube nó đánh sập anh em đó nó rất là dễ bị uh, uh, youtube nó xóa đi những cái video mà tiến đưa những cái trang lên đấy cho nên từ đây tiến sẽ thiết kế một cái ờ, khung như thế này đó để cho anh em xem những cái mã kèo nó dễ hơn nó chuẩn hơn và nó rõ hơn đúng không anh em còn về cái việc mà vào trang chơi trên trang ấy nếu như mà anh em muốn có một cái trang chơi uy tín đó muốn có một trang chơi uy tín nạp rút nhanh à, chơi được nhiều mã kèo anh em thích như mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn hay là kèo thẻ kèo gốc rồi à, rất là nhiều kèo khác nữa tất cả đều trên trang đều có nha anh em à, ngoài ra không chỉ có riêng cái mã kèo chấp này đâu đó còn bốn năm cái mã kèo chấp khác nữa cho anh em tha hồ lộ luôn đó là cái lợi thế khi mà anh em chơi trên trang à, những anh em nào mà thật sự muốn có một cái trang chơi uy tín nhất đó thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái số zalo 0963 731 346 hoặc là anh em có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái đường link bốn cái đường link dưới cái phần mô tả trong video ấy thì như tiến đã nói nhiều video trước rồi mỗi cái video tiến đăng lên đều để bốn cái đường link cá nhân dưới cái phần mô tả đó facebook cá nhân này telegram fanpage cùng với tiktok anh em có thể ấn trực tiếp vào một trong bốn cái đường link này đó để liên hệ trực tiếp cho tiến à, ngoài ra tiến cũng muốn chia sẻ với anh em một điều đó là anh em đừng có liên liên hệ qua cái telegram anh em đừng có gõ cái chữ mà kèo bóng cao tiến trên telegram nữa vì hiện tại telegram của tiến bị giả danh rất là nhiều đó cả chục người nó giả mạo tiến đến nó lừa đảo anh em tốt nhất nếu như anh em muốn liên hệ qua telegram cứ bấm thẳng vào cái đường link này là sẽ ra cái telegram chính thức của tiến đấy ngoài ra còn có facebook và fanpage thì nếu như anh em không tiện liên hệ qua những đường link này cứ liên hệ trực tiếp cho tiến qua số điện thoại nhé đấy thì cái số điện thoại của tiến này 0963 tiến có ghim ở trong màn hình phía dưới góc video này thì quay trở lại với uh, cái tỷ lệ kèo tỷ lệ kèo mà tiến vừa cho anh em xem trước khi mà đưa ra cái sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất để cho anh em có thể đầu tư theo tiến trong trận đấu này ấy à, thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái à, thông tin của hai đội bóng cũng như xem về cái phong độ nè đó lịch sử đối đầu cũng như bảng xếp hạng tại ngoại anh hay là cái cái đội hình ra sân dự kiến nha anh em đây trước tiên trước tiên thì tiến sẽ cho anh em xem qua về cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai thằng này à, chủ nhà Leeds sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cấm cao nhất của Leeds United đó chính là à, Patrick Bamford đó và cái bộ ba hậu công cho cái tiền đạo mang áo số 9 này đó chính là uh, Sinistera này cùng với Aronson cùng với Harrison Đấy còn về đội khách Liverpool sẽ ra sân với sơ đồ là 4-3-3 Cái bộ ba tiền đạo của đội khách đó chính là Salah cùng với Rashford và Nunes Đấy à, và anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái à, đội hình chấn thương của hai đội phải gặp phải trong trong cái uh, trận đấu này thì về đội chủ nhà đã có được ba cái sự uh, uh, chấn thương đó đã phải uh, thiếu ba cái trường hợp chấn thương trong trận đấu này nhưng riêng về cái trường hợp của cái thằng Wolver thì nó đang có dấu hiệu bình phục đó cũng có thể ra sân trong cái trận đấu này nếu như huấn luyện viên tin tưởng vào vào vào cái thằng Buber và à, dám để cho nó ra sân vì mới vừa bình phục chấn thương thì đa số những cái à, huấn luyện viên anh em sẽ cho nó dưỡng thương thêm tầm ờ, hai à, ba tuần lễ thì mới dám đưa ra sân để đảm bảo một cái sức khỏe cũng như là một cái thể lực mà nó nó sung mãn nhất đúng không anh em còn về đội khách Liverpool cũng sẽ thiếu vắng đi năm cái trường hợp đó chính là uh, Bucketit này cùng với Keita, Ramsey đó Konate và Alisson nhưng riêng về cái trường hợp của thủ thành Alisson này cùng với Konate thì cũng có thể ra sân trong cái trận đấu này ăn thua một huấn luyện viên anh em thì tiến cũng nhắc lại đây chỉ là cái sơ đồ mà ra sân dự kiến của các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em chúng ta tham khảo mà thôi cho nên tiến sẽ không nói nhiều về cái sơ đồ này nhé anh em đấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng hiện tại của hai đội bóng này nhé trước tiên trước tiên là đội chủ nhà Leeds United thì nó đang có được uh, ờ, 29 điểm sau 30 vòng đấu 7 thắng 8 hòa và 15 thất bại ghi được 39 bàn thắng để thủng lưới 54 bàn thì cái thằng Leeds này à, tuy ở vị trí thứ 16 cách cái nhóm nguy hiểm nguy hiểm là hai bậc trên cái bảng xếp hạng nhưng như anh em có thể thấy là thằng Leeds này nó chỉ hơn cái đội uh, uh, nhóm gớt hạng gần nhất ở vị trí thứ 18 đó là Nottingham Forest với hai điểm cách biệt mà thôi đó và bỏ cái thằng Leicester cũng như Southampton lần lượt là 4 cùng với 6 điểm thì cái khoảng cách này uh, từ uh, uh, cái khoảng cách mà từ 2 đến 6 điểm nó cũng không có an toàn cho lắm đối với Leeds nha anh em nếu như mà thằng, thằng Leeds này nó không biết uh, thi đấu tốt ở những trận đấu còn lại đó nếu như mà nó chỉ biết thua với hòa thì chắc chắn một cái sức gớt hạn sẽ dành cho nó chứ không phải dành cho những đội bóng này đó anh em xem đi các bạn xếp hạng ngoại hạng Anh à, ngoại hạng Anh hiện tại rất là hấp dẫn nha đó nghiêng từ vị trí thứ 15 trở xuống đó thậm chí là vị trí thứ 14 và vị trí thứ 13 12 luôn em đó cái khoảng cách nó chỉ từ 10 điểm đô lại thôi mà ngoại hạng Anh còn đến 8 vòng đấu nữa chưa biết được điều gì sẽ ra đâu anh em đó cho nên anh em không nên bỏ lỡ đi những cái trận cầu khá là hấp dẫn tại ngoại anh ở đặc biệt là ở cái giai đoạn mà cuối mùa giải này đó nó sẽ rất là hấp dẫn à, và tiếp theo đây anh em hãy xem thêm về cái uh, bảng xếp hạng của đội khách Liverpool thì cái thằng Liver này hiện tại nó có được 44 điểm đó ghi được 50 bàn thắng rồi hủng lưới 35 bàn à, và có 12 thắng 8 hòa và 9 thất bại sau 29 vòng đấu tại uh, ngoại hạng Anh ở mùa giải năm nay thì Liverpool hiện tại vẫn còn nguyên cái cơ hội để uh, vươn lên cái vị trí là top 4 cũng như là top 5 ngoại hạng Anh nhé anh em. Đó vì hiện tại nó có 44 điểm nè, chỉ kém cái vị trí top 5 là Tottenham chỉ là kém uh, tầm 9 điểm cách biệt mà thôi. Với 9 điểm cách biệt nhưng khá là xa đấy nhưng mà Liverpool vẫn thi đấu ít hơn cái thằng Tottenham này đến hai trận. Đấy, nếu như mà Liverpool toàn thắng ở hai trận đấu tiếp theo thì sẽ có được cái số vòng đấu 31 bằng với Tottenham và sẽ có được 50 điểm đó chỉ kém ờ, Tottenham 3 điểm cách biệt mà thôi. Cũng như chỉ kém cái vị trí top 4 à, ờ, cũng như là top 3 là Newcastle và MU với 6 điểm cách biệt mà thôi. Đó nếu như mà Liverpool làm tốt ở trận đấu này cũng như là ở trận đấu sau. À, thì anh em hãy cùng tiến xem qua về cái phong độ của hai đội bóng này đó rồi cùng uh, xem xong phong độ thì đến với cái lịch sử trước khi mà đưa ra những cái mã kèo nó hợp lý nhất nha anh em đây thì trước tiên trước tiên anh em nhìn vào cái phong độ của đội chủ nhà Leeds United thì nó có được tổng cộng là 3 thắng một hòa đó và à, uh, 6 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đấy thì thằng Leeds này cũng làm khá là tốt ở 6 trận đấu gần đây nhất nha anh em. Đó 6 trận đấu gần đây nhất nó đã có được hai thắng, một hòa và ba thất bại này cũng đã mang về cho Leeds United đến 7 điểm. Đó thì với 7 điểm này cũng giúp cho Leeds uh, vươn lên được cái vị trí thứ 16 và thoát khỏi cái nhóm nguy hiểm. Đấy, còn một vị trí tuy tuy không có quá là an toàn nhưng cũng là một cái uh, uh, vị trí mà mà uh, nó ổn hơn nó ổn hơn so với những cái vị trí như là thằng Nottingham, Leicester cùng với Southampton đúng không anh em đấy còn về đội khách về đội khách uh, Liverpool thì nó đang trải qua cái chuỗi trận khá là tệ hại luôn em đó khi mà nó đã không thắng liên tiếp 5 trận với 3 trận thua liên tiếp và mới đây là hai trận hòa liên tiếp trước uh, uh, Chelsea cùng với uh, Arsenal đó nhưng mà không thể trách thằng Liverpool này được anh em vì hai trận đấu gần đây nhất đó nó đã phải gặp những ông lớn những cái đối thủ ngang tầm với mình như là Chelsea với Arsenal đặc biệt là trận hòa 2-2 mới đây nhất trước Arsenal đấy 2-2 trước Arsenal ngay trên sân nhà của Liverpool thì đây là một cái trận đấu uh, rất là đáng tiếc cho Liverpool đúng ra là nó phải giành giành chiến thắng với tỷ số 3-2 mới đúng anh em đó vì uh, trên chấm penalty ở trên chấm penalty thủ thành của Arsenal đã cản phá được một cú uh, pha pha sút penalty của uh, cái thằng uh, Mohamed Salah vào phút 54 đấy thì cũng rất may mắn cho Arsenal đã bảo toàn được một điểm số ở trận đấu này đó cũng vì giữ được một cái điểm một điểm số khá là quan trọng ở trận đấu này nên Arsenal tạm thời vẫn đứng đầu tại ngoại hạng Anh và bỏ xa Man City đến 3 điểm cách biệt đấy thì hiện tại như tiếng đã nói bảng xếp hạng ngoại hạng Anh từ cái cuộc đua vô địch giữa Arsenal và Man City cực kỳ hấp dẫn cũng như từ cái cuộc đua trụ hạng từ vị trí thứ 12 cho đến 20 đó chưa biết chắc chắn là đội nào sẽ gớt hạng cho nên những trận đấu mà tiếng nhận định về ngoại hạng Anh ấy thường nó diễn ra là cực kỳ hấp dẫn luôn em đó và tiếng cũng nói một điều chắc chắn là những trận đấu mà tại ngoại hạng Anh từ đây đến hết mùa giải tiếng đều sẽ lên uh, những cái video phân tích mà một cách mà nó cụ thể nó rõ ràng nhất để cho anh em có thể đầu tư vào các mã kèo mà anh em trùng máu với tiếng đó ok thì quay trở lại với à, cái phong độ thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà cũng như sân khách của hai này thì trước tiên trên sân nhà Leeds United nó đã có được à, hai thắng một hòa và hai thất bại ở năm vòng đấu gần nhất khi mà nó được thi đấu trên sân nhà một cái phong độ cũng khá là ổn đúng không anh em nhưng mà có một điều khá là tệ dành cho Leeds ờ, ông có một điểm khá là tệ đó chính là sau khi trải qua ba cái trận bất bại liên tiếp với hai thắng một hòa tại ngoại anh trên sân nhà thì nó đã bất ngờ phải nhận một cái trận thua khá là đậm đó với tỷ số 1 năm trước cái thằng Crystal Palace thì sau cái trận thua này uh, chắc chắn lit nó sẽ không còn giữ vững được cái phong độ mà mà mà nó vốn có nữa đúng không anh em đấy một cái trận thua có thể là đánh vào chính cái tâm lý của những cầu thủ lit luôn đó người hâm mộ cũng không tin là lit lại thua đậm như thế trước cái thằng Crystal ballet trong cái trận cầu này đấy và đây chắc chắn cũng là một cái uh, trận cầu khiến cho uh, khiến cho cái thằng Liverpool này đó sẽ uh, đánh vào cái tâm lý của thằng thằng thằng Leeds đó để giành chiến thắng trong trận đấu này đúng không anh em vì Liverpool hiện tại có phong độ cũng không tốt đâu nhưng khi mà phải đối đầu với Leeds vừa trải qua một trận thua khá là thảm họa trước cái thằng Crystal Palace thì đó cũng là một cái điều khá là may mắn đối với cái thằng Liverpool đấy còn về Liverpool thì sao đây anh em nhìn cái phong độ của Liverpool trên sân khách thì cực kỳ tệ luôn đó nó đã có 5 chiến làm khách gần nhất và không biến mùi chiến thắng luôn nè với 3 thất bại và hai trận hòa thì chắc chắn cái cuộc đối đầu với Leeds này uh, à, Liverpool nó sẽ quyết tâm hơn đó để giành được cái điểm số để tiếp tục cạnh tranh cái vị trí top 4 của mình đó để cải thiện đi cái thành tích ở sân khách đúng không anh em à, cũng như là cái trận hai cái trận gần nhất thì nó đều hòa đó hòa trước Chelsea và Arsenal hai cái bóng cực kỳ mạnh ở mùa giải năm nay đặc biệt là cái thằng Arsenal đúng không anh em đấy và cũng như Liverpool thì cái thằng Leeds cũng đang rất là cần điểm số ở trận đấu này đó ít nhất là một điểm trước uh, quỷ đỏ đúng không anh em đó trước lữ đoàn đỏ để cho nó cải thiện được cái vị trí trên bảng xếp hạng đó để càng ngày càng tránh xa đi cái ờ, nhóm gớt hạng này để cho tiếp tục ờ, Leeds có thể thi đấu ở ngoại ngành mùa giải năm sau nhưng với cái phong độ ờ, sau cái trận thua một năm này chắc chắn thì uh, Tiến lại có một cái niềm tin dành cho cái thằng Liverpool trong cái trận cầu này đấy thì anh em hãy cùng xem thêm về cái lịch sử đối đầu này trong lịch sử đối đầu ấy, ở ba trận đã gặp nhau gần nhất thì Liverpool thắng 2 hòa 1 ở uh, thắng 2 hòa 1 trước cái thằng Leeds United và hai trận thắng của Liverpool đều thắng cực đậm luôn nha anh em thắng 3-0 nè ngay trên sân nhà của Leeds vào à, tháng 9 năm 2021 nè đó và vào đầu tháng 2 năm 22 thì à, thằng Liverpool cũng hạ thằng Leeds với tỷ số khá là đậm 6-0 ngay trên sân nhà của mình và mới đây nhất nhưng mà mới đây nhất thì à, trên sân nhà của Liverpool đã bất ngờ phải nhận một cái thất bại với tỷ số là 1-2 trước Leeds United đó cũng như những gì tiến đã phân tích chắc chắn ở trận lượt về này khi mà được uh, uh, tái đấu lại với thằng Leeds cho dù là phải thi đấu trên sân nhà của Leeds United thì chắc chắn Liverpool cũng sẽ quyết tâm để trả đi món nợ này đó để ờ, một phần là trả đi món nợ cũng như một một cái chuyện còn lại đó chính là cạnh tranh một cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng đó để tham dự cái giải đấu cúp C1 vào mùa sau đấy thì anh em hãy cùng tiến xem thêm một ít thông số khác về hai cái trận đấu này à, về về hai cái đội này đó để để anh em chúng ta có thể đầu tư những cái mã kèo mà nó thích hợp hơn đây anh em thì 10 trên 10 trận đối đầu nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ phạt đấy cái tỷ lệ mà về cái mức mà xỉu thẻ ở 10 trên 10 trận hai đội đụng độ nhau là 100% luôn nhé anh em đấy và 4 trên 5 trận mà hai đội đối đầu với nhau gần nhất thì chính cái thằng Liverpool cũng là cái đội mà giành chiến thắng ngay trong hiệp 1 cũng như à, các trận đấu của hàng ngày đó ở 4 trên 5 trận gần nhất thì cả hai đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên đấy thì anh em cũng có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mã kèo tài ở trong cái trận đấu này đúng anh em thì với những gì tiến đã phân tích cũng như cái phong độ và cái uh, quyết tâm cần điểm của hai đội ở cái trận đấu này đấy thì tiến lại nghiêng về phía cái thằng Liverpool hơn đó và cái mã kèo chấp cũng nó của nó cũng khá là đẹp đó cái mã kèo chấp cũng khá là đẹp luôn em cho nên tiến rất là nghiêng nghiêng về phía thằng Liverpool ở trong cái trận cầu này đấy thì tiến sẽ chọn đó chính là đầu tiên đó chính là mã kèo Liverpool đó chấp 0.75 ok cho anh em Liverpool chấp 0.75 à, cùng với đó là anh em có thể đầu tư thêm cho tiến một cái mã xỉu mã xỉu thẻ trong cái trận đấu này đây xỉu 4.5 ok cho anh em đó anh em nhớ nhá Libon chấp 0.75 trước Leeds United cả chặn và mã kèo à, à thẻ phạt là xỉu 4.5 à, cả chặn thì Tiến cũng chia sẻ cho những anh em nào chưa biết về cái chữ FT cũng như là HT FT FT ở đây có nghĩa là gì FT ở đây có nghĩa là cả chặn nha anh em viết tắt cho từ mà mà cả chặn đấu ấy đó còn về HT HT là viết tắt cho từ là ở trong hiệp 1 nha anh em đó HT là ngay trong hiệp 1 anh em nên nhớ nha đấy thì tiến cũng chia sẻ thêm một điều nữa đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến nhận định khá là sớm để lên video cho anh em tham khảo trên youtube mà thôi nếu như anh em hợp ý trùng máu thì vào còn không thì có thể đánh ngược lại hoặc xem như cho vui thôi cho có thêm kinh nghiệm thôi đấy còn những cái mã kèo chuẩn hơn thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn khi mà nắm được cái thông tin chính thức của hai đội biết được nó chơi sơ đồ nào đó chiến thuật như thế nào uh, có những cầu thủ quan trọng nào ra sân thì lúc đó tiến sẽ đưa những cái mã kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi ok cho anh em thì để cái vào nhóm của tiến là hoàn toàn miễn phí nhá tiến không thu một đồng phí nào từ anh em hết còn cái việc mà anh em vào nhóm của tiến anh em ăn nhiều anh em thắng lớn thì anh em lọc cho tiến thì tiến cảm ơn đấy nhưng mà tiến sẽ không xin gì từ anh em đó đặc biệt là tiến sẽ không thu phí cho anh em vào nhóm à, và nếu như muốn vào nhóm của tiến thì bắt buộc anh em phải có một số vốn ít nhất là một hai củ trở lên đúng không anh em muốn gỡ gạt muốn đầu tư thì phải có vốn đó ít nhất một hai củ trở lên còn cái uh, điều kiện thứ hai đó chính là anh em phải có một cái trang để chơi đó tiếng là không bao giờ muốn anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò hết tụi nó cắn like anh em rất là nhiều đó ví dụ như trên trang này mã libun chấp 0.75 ăn 0.84 đi bên ngoài thầu cò nó vẫn đưa cho anh em mã chấp là 0.75 nhưng nó chỉ cho anh em ăn cái mức là ăn 7 thôi đó nó sẽ cắn like từ anh em nó sẽ cắn một khúc luôn anh em thắng anh em mất like này anh em thua thì anh em lại bị ờ, à, tụi nó ăn được cái hoa hồng từ số thua của anh em chơi như vậy chỉ có mình thiệt thôi chứ ai thiệt đúng không như là nó lợi dụng mình để nó kiếm nó kiếm vốn kiếm lãi từ mình vậy chơi vậy để làm gì đấy thì nói chung với những gì mà tiến đã nói cũng như chia sẻ cho anh em tiến cũng xin nói là một lần nữa những anh em nào thật sự đang thua tha sao bờ muốn vào nhóm của tiến để đầu tư để gỡ gạt cũng như những anh em nào mà có kinh nghiệm về banh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi thì cứ liên hệ ngay cho Tiến Tiến sẽ giúp đỡ anh em đưa tất cả anh em vào nhóm đó để cùng chơi các mã kèo mà Tiến đưa ra trước giờ bóng lăn cũng như sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên cái trang mà Tiến đang chơi đó Tiến cũng đang chơi luôn nha anh em Tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký trên cái trang đó cũng như là uh, chia sẻ cho anh em cái cách đặt cược này cái cách xem kèo này cái cách mà vào kèo bán kèo đó thí dụ như kèo khó quá kèo chặng này khó vào á thì anh em có thể đợi bóng lăn 15 20 phút gì đó đợi kèo hạ xuống rồi anh em vào vì mình cầm trang mà anh em mình chơi chủ động mình thích vào lúc nào vào thích ra lúc nào ra đó chơi như vậy mới gọi là chơi đúng không mới dễ kiếm lãi thì chốt lại một câu anh em nếu như mà muốn có một trang chơi uy tín bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng anh em nhớ nhé muốn có một trang chơi bắt buộc phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online internet banking đấy anh em hoặc là anh em cũng phải có sử dụng cái ví momo một là có sử dụng ví momo hai là có sử dụng cái à, tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking đó chỉ cần một trong hai thôi là cứ liên hệ với tiến tiến sẽ hướng dẫn anh em đăng ký một cái trang để chơi đó thì tiến cũng nhấn mạnh thêm một điều chỉ những anh em nào thật sự mà tin tưởng tiến đó cần một trang chơi uy tín thì hãy liên hệ tiến sẽ giúp đỡ nhé còn những ai mà sợ lừa đảo ấy mà nhắn tin hỏi tiến là những cái trang mà tiến đang chơi ấy rồi rồi nạp vô nạp vô được rồi lỡ rút ra không được rồi sao thì tốt nhất đừng có liên hệ mất thời gian hai bên thôi tiến không có rảnh mà ngồi giải thích cho từng người đâu đó tiến cũng chả cần anh em phải chơi chung làm gì hết tiến chỉ giúp đỡ những người mà thật sự cần uh, uh, cần chơi trên gian đó cần muốn tiếng giúp đỡ thôi đúng không anh em chủ, chủ yếu là anh em chúng ta có một cái sân chơi uy tín đó có một cái sân chơi có một cái nơi mà mà để anh em chúng ta giao lưu học hỏi nè đó chơi như vậy mới gọi là chơi đúng không còn nếu sợ quá thì đừng có liên hệ mất thời gian thôi đâu có rảnh đâu mà ngồi giải thích cho từng người đấy thì anh em thực sự cần thì cứ liên hệ cho tiến nhá số giao lưu của tiến đây 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link dưới cái ờ, phần mô tả trong video này tiến đã nói nhiều lần rồi đó để tránh cái việc mà bị lừa đảo nên tiến đã để trực tiếp những cái đường link facebook cá nhân fanpage cùng với telegram và tiktok ở dưới phần mô tả trong video đó anh em ấn trực tiếp vào những cái đường link hoặc là liên hệ qua số zalo tiến để phía dưới ở góc màn hình này đấy ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em đó, hộp mã trùng máu thì vào thôi còn những mã kèo chuẩn hơn thì cứ vào nhóm đi đó trước giờ bóng lăn à, ờ, 1 đến 2 tiếng khi nắm được thông tin cả hai đội tiến sẽ đưa những mã kèo chuẩn hơn lên nhóm cho anh em chơi ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em đó tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như mà anh em yêu quý tiến thấy nhận định của tiến hay ấy thì để lại một cái like đó ấn like ở trong cái video này cũng như là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá đó tiếng bóng đá và kênh tiếng so kèo luôn nha anh em đó và tiến cũng nói thêm một lần nữa là tại cái kênh uh, ờ, tiếng so kèo này tiến sẽ tạm thời ngưng đăng video trên cái kênh này một tuần đó để cho nó nâng cấp nó bảo quản cái che cái cái kênh này nó mạnh thêm đó để cho tiến ra những cái video nó chất lượng hơn cho anh em xem đúng không nhưng mà trong thời gian này tiến vẫn lên video đầy đủ các trận đấu tại cái kênh tiến bóng đá nhé ok chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống cùng với gia đình anh em nhé